khi con tim không còn trên đò khi ai má em hay hay em nói em say tiếng đàn vậy lại gần hôn anh đi lại gần hôn anh anh sẽ để non núi đây là nhà giờ còn đôi ta em có muốn đi thật xa ta chỉ sống một lần trên đời suy nghĩ lắm chỉ em lần hôm nay anh sẽ để em mặt trời lại gần hôm nay hay em để anh chơi vơi giờ còn đôi ta kia là núi đây là nhà khi đôi môi em còn đỏ mọng khi anh nói anh yêu em khi anh ta còn say giấc nồng, lại gần hôn anh đi